kép đơn đầu tiên nè mũi kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba được ba mũi kép đơn vào cùng chân móc rồi nè thì tiếp tục cái chân móc thứ ba móc một mũi kép đơn chân móc thứ hai móc một mũi kép đơn đến cái chân móc cuối cùng cái chân móc này các bạn sẽ móc vào đó cho mình 7 mũi kép đơn cùng chân móc 1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 đây chân thứ ba nè móc một mũi kép đơn còn lại một chân móc cuối cùng là cái chân móc mà ta móc 3 mũi kép đơn đầu tiên vào đây nè thì các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân đó 3 mũi kép đơn nữa ha một nè hai và ba thì cái chân móc này nè ba mũi kép đơn đầu tiên với ba mũi kép đơn cuối cùng là 6 mũi tính luôn ba cái xích mà mình gây nên ở đây là một mũi ta sẽ có được 7 mũi ở cái góc này nó tương tự giống như cái góc này cũng có 7 mũi ha thì kết thúc các bạn sẽ đếm cho mình ở ba cái mũi xích đầu tiên gây nên nè đếm cho mình từ dưới lên trên đến chân móc thứ ba móc vào đó một mũi dời móc lên ba mũi móc xích như vậy là ta được cái vòng tròn nhỏ đầu tiên bên trong này ha tiếp tục ở cái vòng thứ hai chân đầu tiên sẽ là cái chân của mũi kép đơn mà ta gây nên đầu tiên của ba mũi kép đơn cùng chân móc á các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân của mũi kép đơn đó hai mũi kép đơn cùng chân móc một nè và hai tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc và tương tự chân móc thứ ba cũng vậy ha hai mũi kép đơn vào cùng chân móc như vậy là ba mũi kép đơn ta móc vào cùng chân móc của hàng phía dưới tạo ra được 6 mũi ở bên trên ha tiếp theo hai chân móc kế tiếp là hai cái chân móc ta móc lẹ ở phía dưới nè mỗi chân các bạn móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân kế tiếp sẽ là cái chân đầu tiên của 7 mũi móc đơn ta móc vào cùng chân móc của vòng phía dưới nè thì 7 cái chân móc này các bạn liên tục móc cho mình mỗi chân hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha thì chân đầu tiên hai mũi kép đơn nè chân móc thứ hai móc hai mũi kép đơn tiếp tục chân móc thứ ba cũng móc hai mũi kép đơn chân móc thứ tư móc hai mũi kép đơn chân móc thứ năm móc hai mũi kép đơn chân móc thứ sáu móc hai mũi kép đơn và chân móc thứ bảy là chân cuối cùng của cụm ha cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc như vậy là ta sẽ có được 7 cụm có hai mũi kép đơn vào cùng chân móc nè còn lại hai chân móc kế tiếp là hai chân móc lẻ cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn còn lại ba chân móc cuối cùng là ba chân móc mà mình móc vào cùng một cái mũi ở phía dưới nè thì ba cái chân này nè các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc tiếp tục là chân kế cuối móc hai kép đơn và chân móc cuối cùng cũng móc cho mình hai mũi kép đơn để ý cái góc bên này của mình có 7 cụm có hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha còn cái góc bên này của mình chỉ có 6 cụm thôi nè ba cụm đầu và ba cụm cuối thì để ý ở cái ba xích đầu tiên mà mình gây nên nè phía sau nó sẽ là cái chân móc của mũi dời ta kết thúc của cái vòng đầu tiên thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân của cái mũi dời là chân sát cái ba xích này nè móc vào đó một mũi kép đơn sau đó ta sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên móc một mũi dời như vậy là ở đây nó cũng có được hai mũi ha tạo ra một cụm nè ta cũng có được 7 cụm ở cụm này giống như 7 cụm ở đầu bên này ha tiếp tục ở vòng thứ ba các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1 2 và 3 sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân mà mình vừa móc mũi dời kết thúc á là cái chân xích thứ ba móc tiếp vào đó cho mình một mũi kép đơn vào chân xích thứ ba nhé đây bây giờ mình sẽ không tính cái mũi mà mình vừa tạo cái chân kế tiếp nè các bạn để ý cho mình hai cái mũi mà ta móc vào cùng một chân móc chân đầu tiên móc cho mình một mũi kép đơn chân thứ hai sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là ta sẽ có được 3 mũi ha hai mũi kép đơn tay móc vào cùng chân móc của cụm phía dưới này nó sẽ tạo ra được 3 mũi phía trên tạo ra được một cụm một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình cho đến cuối vòng đây hai mũi kép đơn móc vào cùng một chân móc thì chân đầu tiên móc một mũi kép đơn và chân thứ hai hai mũi kép đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm thứ hai tiếp tục cụm thứ ba nè hai mũi cùng chân móc thì chân đầu tiên một mũi kép đơn và chân thứ hai hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là mình sẽ có được ba cụm liên tiếp như thế này ha không tính cái mũi đầu tiên này thì ta có ba cụm nè tiếp theo đến hai cái chân móc kế tiếp là hai cái chân móc mà ta móc các cái mũi kép đơn lẻ thì mỗi chân cũng móc một mũi kép đơn hoàn tất được hai cái chân đó thì tiếp tục sẽ là hai mũi kép đơn ta móc vào cùng chân móc của vòng phía dưới nè thì làm tương tự chân đầu tiên một mũi kép đơn và chân thứ hai sẽ là hai kép đơn cùng chân móc đây góc này mình sẽ có được cụm đầu tiên ha tiếp tục các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến khi mình được bốn cụm liên tiếp với nhau ha ta sẽ móc cụm thứ hai nè một kép đơn vào chân đầu tiên hai kép đơn vào cùng chân móc thứ hai được cụm thứ hai rồi ha tiếp tục cụm thứ ba nè một kép đơn hai kép đơn cùng chân móc cụm thứ tư một kép đơn ở cái cụm thứ tư này nè cái chân thứ hai các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào cái chân thứ hai đó trước cái mũi thứ hai vào cái chân móc cùng này nè ta sẽ đưa cái sợi len khác màu ra phía sau chừa một đoạn len vừa đủ dài ha sau đó đưa sợi len ra phía sau các bạn cầm cho mình sợi len màu trắng trên tay và đưa cái sợi len màu đỏ ra phía sau lúc này mình sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ hai đó móc tiếp một cái mũi còn lại ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai đó khi móc các bạn giấu cho mình luôn cái sợi len màu đỏ vào trong mũi móc ha sau đó mình sẽ kéo len qua hai chân móc trên kim còn lại hai chân móc cuối cùng này nè các bạn sẽ tiến hành thả cho mình cái sợi len màu trắng ra khỏi tay và cầm sợi len màu đỏ lên tay mình sẽ kéo cái sợi len màu đỏ qua hai cái mũi móc này nhớ kéo nhẹ chứ không sợi len màu đỏ nó sẽ bị tuột ha thì như vậy là mũi móc của mình đã bắt đầu bằng cái sợi màu đỏ rồi nè ba cụm còn lại thì các bạn cũng móc tương tự nhưng mà lúc này khi mà móc các bạn sẽ giấu cho mình luôn sợi len màu đỏ và sợi len màu trắng vào trong mũi móc nha hai mũi cùng chân móc nè thì chân đầu tiên móc một mũi kép đơn chân thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc dấu sợi len màu đỏ và màu trắng vào trong mũi móc ha ta có được cái cụm thứ năm nè tiếp tục cụm thứ sáu một kép đơn và hai kép đơn cùng chân móc cụm thứ bảy nè một kép đơn hai kép đơn cùng chân móc khi mà mình giấu các cái sợi len thừa vào trong mũi móc nè kéo căng cho mình cái sợi len ra ha thì mũi móc của mình nó sẽ được giấu vào trong mũi móc khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha tiếp tục hai cái chân kế tiếp sẽ là hai cái chân của mũi kép đơn lẻ ở phía dưới nè mỗi chân sẽ móc cho mình một mũi kép đơn còn lại ba cái cụm cuối cùng này và một cái chân móc lẹ ở phía dưới này thì ba cụm này các bạn cũng móc tương tự ha chân đầu tiên của cụm móc một mũi kép đơn chân thứ hai sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc mình cũng giấu tiếp cái sợi len màu trắng vào trong mũi móc nha làm tiếp tục cái cụm kế bên nè một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc ba cụm cuối cùng nè một kép đơn hai kép đơn cùng chân móc còn một cái chân móc cuối cùng thì cái chân móc này mình sẽ kết hợp với ba xích và mũi kép đơn kế bên này để tạo thành một cụm thứ bảy ha ở cái phòng này thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân cuối cùng đó và móc một mũi kép đơn lưu ý đối với cái chân cuối cùng này nè khi các bạn kéo cho mình qua hai chân rồi mình sẽ tiến hành thay cái sợi len màu trắng lên tay và mình kéo sợi len màu trắng qua hai chân trên kim và kết thúc cũng đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên móc một mũi dời để ta kết thúc vòng sau đó móc lên một xích kéo và cắt len thì như vậy là mặt sau của mình sẽ hoàn tất ha các bạn sẽ cắt len và giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì ta sẽ có được một cái mặt của thân sau như thế này còn riêng đối với cái phần thân trước các bạn cũng móc tương tự như thế này nhưng mà đến cái mũi cuối cùng nè mình sẽ không kết thúc mũi ở đây mà các bạn tháo cho mình cái mũi dời này ra ta sẽ đâm kim vào cái chân xích thứ ba sau đó đồng thời mình sẽ đưa cái mặt còn lại tức là cái mặt sau á các bạn sẽ đưa cái mặt trái của mặt sau áp sát với mặt trái của mặt trước tức là hai cái mặt trái nó sẽ nằm ờ, song song với nhau ha ấp lại với nhau như thế này đây đâm kim vào cái chân ờ, của mũi kép đơn đầu tiên ở cái phần màu trắng hai chân móc song song như thế này móc vào một mũi dời nè sau đó mình sẽ làm lần lượt cho các chân móc còn lại cứ đâm kim vào hai chân móc song song liên tiếp với nhau và móc vào một mũi dời tiếp tục ha chân thứ ba nè của hai mặt móc vào một mũi dời chân thứ tư một mũi dời móc tương tự cho đến hết phần màu trắng thì ta sẽ nối lại được mặt trước và mặt sau của mèo lại nè móc tương tự cho mình cho đến hết ha đâm kim vào hai chân móc song song móc một mũi dời lúc này mình còn cái sợi len màu đỏ ở đây nè cái sợi len màu đỏ này các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình ha và ta sẽ giấu cái sợi len màu đỏ này vào trong các cái mũi móc màu đỏ ở bên trong nè ta tiếp tục viền cái vòng màu trắng ha sau khi mình đã viền được đến cái chân móc cuối cùng của phần màu trắng rồi thì mình sẽ kéo dài cái mũi móc ra và cắt cái sợi len ở đây sợi len của mình lúc này nó đang nằm ở mặt phải ta sẽ đâm kim từ dưới lên trên tức là từ cái mặt sau ra ra mặt trước nè đâm vào hai chân móc song song với nhau luôn ha sau đó mình sẽ kéo cái sợi len thừa này ra phía sau giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở phần thân màu trắng thì ta đã có được một cái lòng của túi thì để cho cái miệng của túi nó được nhỏ lại thì mình sẽ tiếp tục viền và tạo cái phần tai cho mèo để ý nè cái mặt mà mình viền là cái mặt phải ta móc theo cái chiều này của cái phần viền màu trắng nè thì đến đây là cái điểm kết thúc các bạn tiếp tục móc cho mình cái phần viền từ đây ha và ta cũng đâm kim vào hai chân móc màu đỏ tiếp theo sau đó mình sẽ đưa cái sợi len ra phía sau chưa một đoạn len vừa đủ dài để mình giấu len nhé đưa ra phía sau sau đó kéo lên qua hai cái chân móc đầu tiên này tiếp tục dùng mũi dời đâm kim vào chân thứ hai của cái hàng màu đỏ nha đây chân thứ hai của hai mặt trà trước và sau luôn nhé móc vào mũi dời tiếp tục chân thứ ba cũng móc một mũi dời và chân móc thứ tư cũng móc một mũi dời như vậy lúc này mình đã dời kim được đến cái chân móc thứ tư tính từ cái mũi mà mình đâm vào rồi ha bốn mũi nè thì ở cái chân móc thứ năm ta sẽ không móc hai mặt nữa mà các bạn sẽ móc cho mình ở cái mặt trước thôi nha chân móc thứ năm của mặt trước móc cho mình một mũi móc đơn và một mũi nữa kép vào cùng chân móc như vậy lúc này mũi móc của mình nó đã được cao lên rồi nè chân thứ sáu sẽ móc một mũi kép đơn và một mũi kép đôi thì mũi kép đôi móc như sau các bạn tiến hành lấy len hai vòng lên trên kim sau đó ta đâm kim vào chân thứ sáu đó kéo lên trên kim được bốn đường móc kéo lên qua hai chân lần thứ nhất qua hai chân lần thứ hai và qua hai chân lần thứ ba ta có được cái phong tay rồi nè thì từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích để mình tạo cái điểm nhọn cho tay ha được hai xích rồi đâm kim vào chân của cái mũi kép đôi á móc vào đây một mũi dời các bạn đừng có kéo dài mũi móc quá nha giữ nguyên vị trí này và mình tiếp tục lấy lên hai vòng lên kim đâm kim vào chân thứ sáu đó móc tiếp một mũi kép đôi và một mũi kép đơn và cùng chân móc luôn nhé như vậy là cái chân vừa rồi của mình nó sẽ có một cụm này gồm có một kép đơn một kép đôi hai xích một kép đôi và một kép đơn tiếp theo chân móc thứ bảy là chân kế bên này móc một mũi nửa kép và một mũi móc đơn ta sẽ có được một cái form tay nhọn như thế này sau đó tiếp tục mình sẽ móc các cái mũi dời đến cái bên này để mình tạo cái tay thứ hai và để ý cho mình nè bên này mình có 4 mũi móc thì các bạn sẽ đếm ngược lại cho mình bên này cũng là 4 mũi móc các bạn có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân thứ tư này còn ở cái phần tay của mình cái phần tay được tạo ở ba chân móc thì các bạn cũng đếm lại cho mình ba chân móc ở đây mình chừa ra ba chân móc này để tạo phần tay thì các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi dời tiếp theo cho đến cái chân móc thứ tư nha chừa ra ba chân móc ở đây và móc đến chân móc thứ tư nè ta có thể dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào chân thứ tư này chừa ra ba chân móc để tạo phần tay sau đó tiếp tục mình sẽ sử dụng mũi dời và móc vào các cái chân móc bên này ha mũi dời đầu tiên vào chân móc kế bên nè tiếp theo là mũi dời thứ hai mũi dời thứ ba mũi dời thứ tư mũi dời thứ năm mũi dời thứ sáu và mũi dời thứ bảy vào cái chân mà mình đánh dấu lúc này khoảng cách từ hai bên tay nó sẽ là 7 cái chân mũi dời này ha thì tiếp tục ba cái chân móc mà mình chừa ra đây mình sẽ tạo ra một cái phần tay tương tự chân kế bên mình sẽ móc một đơn và một nửa kép ha một đơn nè một nửa kép chân nằm chính giữa thì móc một kép đơn một kép đôi lên hai mũi xích móc một mũi dời vào mũi kép đôi đó tiếp tục móc mũi kép đôi vào chân móc đó luôn sau đó là một kép đơn vào cùng chân móc còn lại một chân móc cuối cùng thì móc một nửa kép và một móc đơn ta có được cái phần tay thứ hai tháo kim đánh dấu của cái chân thứ tư này ra ha các bạn đâm kim cho mình vào chân thứ tư đó và lúc này mình sẽ móc vào cái mặt sau luôn nè đếm cho mình từ dưới lên trên vào chân móc thứ tư và đâm kim vào hai chân song song như thế này móc vào mũi giờ đầu tiên tiếp tục chân thứ hai mũi dời chân thứ ba mũi dời chân thứ tư là cái chân cuối cùng luôn ha cũng móc một mũi dời sau đó mình sẽ kéo dài cái sợi len và mình cắt len sợi len thừa cũng đang nằm ở mặt phải nè ta đâm kim từ dưới lên trên vào hai cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời kết thúc sau đó kéo sợi len ra phía sau và cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ta sẽ hoàn tất được cái à, à túi tỏi như thế này cái phần viền ở tai nó cũng giúp cho cái miệng túi của mình nó nhỏ lại nè để có phụ kiện bên trong nó không có bị rơi ra ngoài ha bây giờ mình sẽ tạo cái phần dây thì phần dây các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi đã có được một nút rồi mình sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm chính giữa hai tay ở đây mình có 7 mũi móc nè thì mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ tư ha chân nằm chính giữa sau đó mình sẽ kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên một mũi móc xích thì cái sợi len thừa mình vừa có các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình vào trong mũi móc ha từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể đeo qua người của bé nó nằm trong tầm khoảng 130 cho đến 150 mũi móc ha 4 5 6 7 8 9 10 khi mình đã có được cái độ dài của sợi dây rồi thì đến đầu còn lại các bạn sẽ di chuyển kim cho mình ra mặt sau ta có thể ướm hoặc là đếm số mũi móc cũng được ha đếm số mũi móc là chân nằm chính giữa hoặc là các bạn có thể ướm cho mình cho đến cái chân móc mà nó thẳng hàng với cái mũi mà mình à, tạo đầu tiên á ở mặt trước ha mình móc vào đây một mũi dời ta cũng kéo dài cái sợi len và cắt len ở đây đâm kim từ trong ra ngoài vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời kéo sợi len thừa vô trong và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái form túi tỏi như thế này mặt trước các bạn sử dụng kim khâu mình sẽ tạo họa tiết trang trí cho chú mèo của mình ta có thể sử dụng kim khâu hoặc keo nến để mình đính mắt lên trên ha và tạo một cái miệng nhỏ xinh như thế này cùng màu với cái phần à, mình trang trí ở bên trên thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được một chú mèo xinh xắn như thế này và để khóa lại cái phần miệng của túi tỏi sử dụng cho mình một cái hạt nút như thế này có cái khoảng trống nhỏ ha sau đó mình sẽ luồn cái sợi dây mình vừa tạo qua cái hạt này khi các bạn bỏ phụ kiện vào bên trong thì mình có thể kéo cái hạt này lên trên để tạo cái độ rộng cho cái miệng túi sau đó bỏ vào trong này và khóa lại thì ta sẽ hoàn tất được một mẫu túi tỏi hình chú mèo xinh xắn như thế này các bạn cũng có thể đổi màu cho chú mèo của mình thêm xinh xắn hơn ha chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu túi này nếu có điểm nào thắc mắc thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha